gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân nắng hừng lên tôi ngỡ đông tàn ai có ngờ đầu đông vẫn còn đây xuân chưa về tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt yêu mấy rồi này cũng hóa tàn phai soma gánh phiền lo thương chẳng thể buông em có đâu ngờ trên khóe miệng cười tôi khóc trong tim em mơ cạnh người môi mắt em vui thôi chắc đành vậy cạnh tôi thấy em buồn tôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu thương lắm rồi giờ đành buông để người đi tôi sầu Georgia.